cái um, um, nội quy của cái nhóm mình là anh em phải có trang anh em mới vào nhóm mình chơi được thì tại sao anh em phải có trang mới vào nhóm chơi được thì giống như anh em cũng biết à, nhiều khi mình cho tất cả anh em không phải là chỉ chỉ kèo trên dưới tài xỉu mà mình còn cho thêm anh em những cái mã kèo gốc kèo thẻ nè thì những cái mã kèo phụ đó cái tỷ lệ anh em thắng rất là cao thì anh em thấy bữa giờ mình nhận định cho tất cả anh em cho cho kèo tất cả anh em trên nhóm thì hoặc là trên video nhận định của mình thì mình chỉ cho anh em một cái mã kèo chính còn ba cái mã kèo phụ để anh em quýnh cho anh em có lãi thì anh em thấy bữa giờ mình nhận định cho cho tất cả anh em những cái mã kèo gốc trên video thì toàn ăn full bữa giờ luôn nha anh em ăn full bữa giờ thì bởi vậy mình mới kêu anh em vào nhóm của mình thì anh em phải có trang anh em mới vào chơi được những cái mã kèo à, phụ đó nha còn anh em không có trang thì mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em đăng ký trang để anh em có thể vào được những cái mã kèo phụ đó và anh em à, đánh được cái những cái mã kèo gốc kèo thẻ thì anh em sẽ kiếm được cái tỷ lệ ăn cao hơn thì bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em là cái trận giữa thằng Gen và West Ham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 cái giải của Bỉ như thế nào và đứng xếp hạng thứ mấy thì anh em thấy thằng Gen vừa rồi có một trận không đều với thằng USG thì thằng Gen đang có cái vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng của nước Bỉ thì anh em thấy hiện tại thằng à, Gen này mùa sau mùa sau là nó không còn đá C3 nữa nha anh em mùa sau là nó đã vào tới C1 rồi chứ không còn đá C3 nữa thì bởi vậy anh em à, anh em cần nên biết là thằng Gen này nó ở nước Bỉ có nhiều câu lạc bộ giống như Club Luger nè anh em thì thằng Gen này đang rất là mạnh ở câu lạc bộ của Bỉ thì anh em thấy trong cái thành tích gần nhất của thằng Gen thì thằng Gen chỉ mới đúng có một trận thua thôi nha anh em chỉ có mới có một trận thua thôi à, đó còn bên phía thành tích mà bên đội West Ham thì anh em thấy West Ham trong cái chuỗi trận gần đây thì West Ham đang có cái phong độ dựng dậy nha anh em đang có cái phong độ thắng trong ờ, mấy trận gần đây nhất thì mới vừa thắng thằng Fulham với cái tỷ số 1-0 nè thắng thằng uh, Southampton với tỷ số 1-0 thì West Ham còn đang bận đang bận ngôi lên cái vị trí trên bảng xếp hạng bên ngoại hạng Anh mà còn phải đấu thêm với cúp C3 nữa thì hiện tại nguy cơ mà mùa này ờ, thằng West Ham nó tụt hạng rất là cao luôn anh em tiền hơn nhờ trong trận rồi West Ham đã thắng được thằng Fulham với cái tỷ số là 1-0 thì đó mình uh, sẽ tiến vào cái thành tích đối đầu cho tất cả anh em xem thì anh em thấy hiện tại chưa có một cái uh, lịch sử đối đầu nào giữa thằng Gen và thằng West Ham này hết tại thằng West Ham nó đá C3 mà anh em thì anh em thấy cái, <clears throat> cái thành tích mà chơi trên sân nhà của thằng Gen trong những trận gần đây nhất á, trong bảy trong 6 trận thì thằng Gen đã thắng hết 4 trận và để hòa hai trận thì cái phong độ của thằng Gen đang cực kỳ tốt luôn nha anh em. Thì bởi vậy thì với cái tâm lý cực kỳ tốt mà được đấu trên sân nhà của mình để tiếp đón thằng West Ham thì trận này thằng Gen sẽ thắng với cái tỷ số cách biệt cho anh em xem. Thì anh em thấy trong những trận gần nhất của hai đội thì trận nào cũng ít nhất 3 4 bàn thắng đến 5 6 7 8 bàn thắng không anh em thấy không?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 thì thằng West Ham nó vẫn nhỉnh hơn cái thằng Gen này rất là nhiều nha anh em thì nhà cái mới đưa ra thằng West Ham là đội sân khách nhưng mà chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25 thì anh em thấy thằng West Ham cũng vẫn đang nhỉnh hơn cái thằng Gen rất là nhiều thì cái thằng này anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã tài 2,25 được nè đó anh em đầu tư vào cái mã tài và thêm một trận nữa cái kèo trận thì anh em cứ nằm đội chủ nhà là thằng Gen thôi thì anh em thấy thằng Gen đang có cái phong độ cực kỳ tốt còn thằng West Ham City chúng ta được danh là cái mã kèo trên nhưng mà thằng West Ham và còn phải đang chặt vặt và giữ cái vị trí à, an toàn trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh để mùa sau có thể đấu ngoại hạng Anh nữa nha anh em chứ không phải là à, đá xong trận này trận sau về cho dù có thua cũng được không được nha anh em bởi vậy mình mới cho tất cả anh em nằm cái mã kèo đội chủ nhà và mình tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em luôn thì anh em thấy đây chốt kèo mình cho tất cả anh em nằm đội chủ nhà là thằng Gen nè được chấp 0,25 nè và tài tài thì anh em cứ vào cái mã tài hai mạnh cho mình chờ ra sân tầm 5 đến 7 phút kèo tài xỉu nó sẽ tụt xuống hai trái thì anh em cứ ờ, nằm mạnh tay vào cái mã tài hai cho mình chọn góc thì anh em cứ chọn mã tài góc cho mình luôn nha thì anh em thấy trong cái lượt trận của hai thằng này dở thì nó đá cánh rất là nhiều thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài góc còn hiệp 1 hiệp 1 thì anh em cứ chọn vào cái mã tài 0,75 cho mình luôn nha